Hello. Hello, teacher. Hello. You miss me? Do you miss me? I really, really miss you. I miss you. Ooh. Oh my gosh. It's like more than a week that we are seeing each other. Oh yeah. gosh, more than a week since Halloween. Since Halloween, you know when I wear that witch hat. <laughs> okay, but um, today it's a very um, interesting day. 11, 11. Mm -hmm. Very nice number do you think yes. you can can you guys think of the meaning of eleven eleven? i think there is some kind of spiritual meaning with number okay it's pretty i think it's a lucky day i think it's a lucky day okay so how many people are there 25 did, did, you guys watch football between what Vietnam and Japan? What what is the score? Does anyone know? what is the score? two two zero? Is that it? Nope. Uh, Vietnam zero and uh, that, uh, Japan. Japan two. Ten, one. One. Okay, okay. Do you guys think Vietnam will win? No. No. <laughs> too big. Um, Japan is a very competitive uh, team. They are very good. I don't know why. They look like us. Same like figure, appearance. They're in Asia, but they play so much better than us and Vietnam. Why, why, why? Okay. So today is a lucky day. I still hope Vietnam wins, but it's very little chance. <laughs> okay. Um, Miss, can uh, can I let let study until? Uh, I don't know. Ruby. 8:30 a.m. Can what? Can I study until 8.30 a.m.? Yeah, sure. Absolutely. Because today I have... Um, you have a test or do you have to do your homework or something? Because uh, today I have an online class with oh. You have another online class at 8.30? Yes. Okay. It's okay. Mm, okay. So today we will still be learning uh, about food. <laughs> what else? Wow. I haven't yet. wow. <laughs> Hmm. okay. Wonderful. Giọng này giống bạn giọng của bạn Bảo Khôi quá. <laughs> okay, lesson two lunch is always at midday. We are we are studying at night and we are studying about lunch. What does that mean? <laughs> Okay, so can anyone can anyone tell me what do these words mean? Okay, the first one is Ô, có 30 bạn rồi nè. Ok, ok. Chờ cô để cô mở cái chat. Ok, được rồi. Bạn đầu tiên đi sẽ đọc cho cô cái đoạn này nha con các con có thấy nó bị bé quá đọc được con đọc được chứ vậy cô cầm bạn đọc giúp cô đoạn này nha no, okay please tell me who wants to read this paragraph tell me in the comments okay it's a bit small I'll try I'll try to make it bigger wait wait for me Um, it'd be bigger. Okay. Okay. Better? Okay. Okay, look Anne, please. Hmm. First one. You will be Luigi from Italy. Okay. In the morning, I have cake or oh, fruit and yogurt. I usually have a glass of milk, but my sister has hot chocolate. I have my main meal of the day a lunchtime, generally between 20 and 1 o'clock. That is the first pasta with tomato sauce. And then we eat Oh, for dinner, ice cream, but not every day. Hmm. Hmm. My favorite is good, tutti frutti. Mm -hmm. That means all the food in Italian. It tastes wonderful. Okay. Okay. Nice job. I love your accent. Okay. Very nice pronunciation. Okay. Is there any new words? Are there any new words? I didn't. Con không nghe rõ bạn uh, An nói đúng không? Ừ, bên đấy có vẻ mạng hơi yếu một chút. Cô vừa tắt mic của tất cả các bạn rồi. Khi nào được cô gọi thì cô sẽ mở mic cho các con nha. Ok. Rồi, ờ, ở trong ờ, đoạn đầu tiên thì các các con có thấy từ nào là từ mới không? Cô nghĩ là đều là những cái từ con biết rồi đúng không? Ok, can so can anyone list for me all of the food in that paragraph. Okay. Phương, kena, I? kena. Okay, cho Okay, list for me everything, every food or vegetables or anything in this paragraph about Luigi. Okay. Mm, I love take a fruit and yogurt. Okay. I usually have a glass of milk. No, just the food, just the food. Okay. So we have egg, fruits, yogurt, anything else? <coughs> glass of milk. Milk, yeah. Um. Hot? Uh, Hot, Hot chocolate? chocolate. Yes. Anything um, else? Fish. Mm, pasta, right? A pasta. Yes. Meat. Meat. Fish. Fish. Uh, ice cream. Here too. And vegetables, right? Ice cream. Ice cream. Mm -hmm. Anything else? Uh, mm. Tutti frutti? Okay. So do you have any favorites in these uh, type of food? Are there any of your favorites? Um, I like yogurt. Okay, you like yogurt. Why? Yes. Why? Why do you like yogurt? Um, because it's so delicious. Okay, because it's delicious. Do you think it's too sour? Yogurt? I think it's too sour. Do you know what sours mean? Sour là uh, chua I think some type of yogurt is too sour. Do you think so? Mm, yes. Okay. But it's still your favorite food, right? Okay, thank you, for. Okay. Uh, okay, please turn off your mic for me. Okay, thank you. Next one, next one. Who wants to be John? John from Slovakia. <laughs> Linh đá bóng á. Trời ơi, huy trường nhá. Okay, cô muốn ra thêm đá bóng lắm. Người ta sẽ học nốt nha. Okay. Trường, can you read for me this paragraph? Teacher, Sometimes I have cereal or uh, for breakfast, but it's okay. usually bread and butter with cold. Um, meat? I don't see meat or cheese. Uh, meat or cheese. I have that with tomatoes and cucumber. To drink, I have fruity with sugar. Lunch is the main meal of the day and is and is on way at midday. Mm -hmm. For the first course, I have soup. I like cabbage soup best, but chicken soup is good too. Mm. For the main course, I have meal with potatoes or rice and maybe some mm. salad. Okay. We don't have a dessert. at the time. In the evening, we never have a big meal. We just have a snack. Okay, okay. Có bốn cái từ này mà con đọc vẫn chưa được chuẩn lắm. Bây giờ con đọc lại giúp cô nha. Okay. First one is cereal. Trường đâu rồi? Tắt mic mất rồi. <coughs> Okay. First one is cereal. Cereal. Okay. Do you know what cereals means? I don't know. It. Usually eat this uh, uh for breakfast. Okay. We eat this for breakfast. Cereal. Bạn nào biết cereal là gì không? Nhắn vào chat cho cô xem nào. <laughs> What does cereals mean in in Vietnamese? Con là bạn này. <laughs> Ok, đúng rồi trường nhá cereal nghĩa là ngũ cốc nha ok cảm ơn an khánh ruby và ok cảm ơn an khánh và ruby next one we have cabbage ok cabbage cabbage cabbage uh mm-hmm, -huh. cabbage là cái uh, ờ, cái đây đây đây không không đây là cái này it is a type of vegetables đây là gì thế con c bắp cải Đúng rồi, cabbage là bắp cải. Okay. Next one we have salad. Salad. Mm -hmm. Salad. Okay, and lastly we have dessert. Dessert. Dessert là món gì? Dessert tastes delicious after meals. What is dessert? Dessert là gì hả các? Mm. Ok, dessert là món tráng miệng nha. Ok. Rồi, cô Huy Trường, cô cần một bạn kể cho cô những cái đồ ăn ở trong cái đoạn này văn này nha um, <clears throat> bạn nào nhỉ bạn nào nhắn tin vào đây cho cô với ok bạn nào cô sẽ gọi một bạn nha <laughs> lại Đức An <laughs> Đức An chờ cô ok bạn Thủy Tiên đi nào um, ok Hello. Hi. Hey. So can you list for me all the food in this paragraph? That boy. The third, uh, the third one? Yes. All um, of the cer <clears throat> mm-hmm. cereal, mm -hmm. cereal, milk, sugar, toast, jam, honey. Oh, okay, I know that. Um, bread. How about bread and butter? Oh. <laughs> I think it is in the third one. Third one what? Okay. The one named Arjun. Mm -hmm. You can con kể hết tất cả những cái đồ ăn khó ở trong đoạn văn này là ok. Nhưng mà con, uh, ờ, con là con kể ở cái phần uh, Arjun ấy. Uh mm-hmm. -huh. Phải là nó chén. Bạn này đúng không? Bạn bạn thứ hai đúng không? Dạ không chị bạn thứ ba ấy. bạn ba à, không dạ. cô, cô bạn thứ hai á <laughs> oh my <laughs> vẫn hỏi bạn thứ hai nha yeah dạ. <laughs> um, okay let me cold meat cheese uh ừ -huh. meat cheese um, tomato cucumber tomatoes cucumber wow i'm i'm starving chicken soup for tea. Okay, chicken soup. Uh, yeah. meat, meat with potato. Okay, meat and potato. Rice. Rice. Mm, it's all. Okay, that's all. Okay. It is very cold outside. I need a bowl of chicken soup, hot bowl of chicken soup right now. and I'm still coughing and have a runny nose. So yeah, it's a comfort food for me right now. Okay, thank you. Next one, Arjun from Britain. Okay, cô cần một bạn. Thank you, Tina. Uh, <laughs> oh, nhắn tin vào trong này cho cô bạn nào muốn. Thanh Thư nha. Thanh Thư, Thanh Thư đọc giúp cô đoạn này nha. Đoạn cuối cùng nói về bạn Arjun from Britain. Okay. <clears throat> con ở đấy ông Thư, cô vừa mở mic cho con á. Hello. Hello. Cô vừa mở mic cho con. vừa mở mic cho con ấy, con sẽ đọc cái đoạn cuối này nha cái đoạn thứ ba này nói về bạn origin này này ok không hello thư không mở đúng, đúng mấy của con rồi mà đúng không thư ơi sao con không mở mic con chỉ nhắn tin vào trong chat vậy ok để đỡ mất thời gian cô gọi bạn khác nhá <laughs> ok bạn nào bạn nào bạn nào bạn nào um, bạn chi à phải bạn chi không giờ chi <laughs> ok đọc giúp cô cái đoạn cuối này nha có bạn nào trả lời cô thế hello các con cần đấy không <laughs> trời ơi Ừm, hưm. Bạn Emma có đấy không con? Hello. Dạ con đây. ok Cuối cùng có một bạn trả lời cô. ok rồi con đọc giúp cô đoạn cuối nha. I always have cereal with milk and cereal for breakfast, but my sister has our honey. We, là con thích không? We both drink tea. Lunch is at about 12, 12 13. I usually have a sandwich, some grapes, and some juice or water. Mm. We have some supper in the evening. Supper. Mm -hmm. At mm-hmm. about 6 o'clock. My favorite is Korean rice. Mom makes a salad of chili and mango to go with it. It's very nice. Okay, thank you, thank you. Very nice. Okay, very good. I love your accent. I love your pronunciations too. Thank you, Emma. Okay. Um, another one. Tell me of the food you found in this paragraph of Argent from Britain. Okay, Colin. Colin là bạn nào thế? bạn mới không? con có phải là bạn mới không không biết tên thật của con là gì okay you can turn on your mic now Colin finally <laughs> okay okay so can you tell me all of the food you find in this paragraph I find cereal, cereal? milk, and sugar. Yeah. And then, and then and and and and, and, <laughs> and toast. jam. Yeah. Honey. Honey. And and and and and a sandwich. It's me first. <laughs> and sandwich, yes. Uh, tea, tea. Num num yum. Uh, a juice, juice. Juice? How about this? Crisps. Uh, crisps. I mm -hmm. don't mm-hmm. know. Uh, juice. Crisps water? Mm. Water. Yeah. Anything else? And, uh, curry and rice. Curry and rice. And mom. Still. Uh, no, no, no. Mom salad. is a type of food. No salad. Salad. Uh, chili. Chili. Mango. Mango. Okay. And, is that it? Mm, yeah, okay. I, I think so. Okay, so what is your favorite food? Is there anything of your favorites in this list? Hmm. I like chili. You like chili? Yeah, because I never eat it. You like chili, but you never eat it? Yeah, I hear that it's very good. <laughs> okay. Mm, yeah, I like spicy food too. Okay. Okay, thank you. Thank you. So what is your full name? What is your full name? My name is Jin Ho Duy An. Jin Ho Duy An, right? Right. Okay, <laughs> thank you. Nhắn tin cho cô vào cái trong chat để cô biết. Để lát cô về cô lục lại chat. Cô biết tên con là gì á. Con học sinh mới mà, cô lo gì. Okay, just write it in the chat, okay? Thank you. Okay. So, so today we learn about food. Okay, so I need you to tell the class and everyone about your favorite food, your favorite dish. And if you can tell everyone about how you can make it, it's better, even much better, okay? So who wants to Tell everyone about your favorite food, your favorite dish. <clears throat> okay. Tell me in the chat. Minh Chí hả? Okay, gọi luôn nha. Có phải Minh Chí không con? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. <clears throat> Okay. So. Hello. Phải con đấy không? Đâu giờ con đâu ấy? Bạn nào nói thế? Dạ, yeah, Minh con Chí có phải là Minh Trí không ạ? Dạ con đây. Sao cô? Thế cô gọi nhầm bạn Minh Trí khác à? Ok, được rồi. Cứ cho con là Minh Trí đi. <laughs> cô không nhìn thấy con. Được ờ, rồi, ok. So what is your favorite food? What is your favorite dish? My favorite food is uh, fried chicken. Fried chicken? Yeah, you can tell everyone about it. Yeah, I love yeah. I love fried chicken mm-hmm. because mm -hmm. because um, it is so famous for for kids. Mm -hmm. So this is your favorite food? And uh, it's really yummy. Yeah, it's really yummy. Okay, so what happened when you bite into the fried chicken? What is that sound? You have the sound? No. Bite. When you bite into the fried chicken, what happened? You hear something? Yeah. Just imagine. Yeah, just imagine you bite into this drumstick. What happened? Is it crunchy? Yeah. Mm -hmm. It's crunchy, right? Okay, what happened? But what? it has so many oily. It's oily? Oh yeah, because you fry, you did fry it in oil, right? Mm. But but what what about the taste? Okay, it's oily. But what about the taste? What else can it, taste? It is um hmm. very very good. Okay, I know it's good. I know it's good. Can you be more specific? Uh, is it sweet or is it salty or what is the taste? Um, I think it's a, a little bland. A little bland? Yeah. Why? I thought it, it, it might be on the salty side. Uh, I eat uh, Jollibee and it says a, a, a, oh, Jollibee? All right. Yeah. So Jollibee is your favorite place to eat? Uh, no. I don't know. <laughs> okay, Jollibee, right? Okay. No. Can I like? You like? I don't like. <laughs> I don't like. Uh, I don't like Jollibee. I like King Burger. A Burger King. Burger yeah. King. Okay. Right, Burger King. Burger King. So it is a type of fast food, right? Yeah. And five burgers and even fried chicken here, but mostly yeah. burgers with beef. Mm, okay, thank you very much. Uh, what uh, we can find fried chicken in like KFC, Lotteria, and any, I don't know, maybe some place that sells pizza. Okay, Thank you. Thank you, Qi. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay. I love your story. Okay. Thank you for sharing. <clears throat> okay. I need another one. What is your favorite dish? Tell me. Tell me and everyone. Okay. Um, fan Nhật Đăng Minh. Okay. Hello, Ming. So what is your favorite food? I My favorite food is yeah. spaghetti. Spaghetti, okay? Or you can say pasta. Hmm, spaghetti. Ah, okay, spaghetti. Tell me more. Tell me more. I like the sauce. Mm -hmm. Tomato sauce. sauce tomato sauce, okay? So what are there in the sauce? Can you name me some of the ingredients in the sauce? Uh, <laughs> of course, yeah. It has tomato sauce and some tomatoes, meat. tomatoes and some minced beef. Thịt bò xay đúng không? Okay. So we have some um, tomatoes and some beef, maybe some onions. Okay, so how often do you eat pasta or spaghetti? How often? Often. How often do you eat spaghetti? I sometimes. Mm -hmm. You sometimes eat spaghetti? Okay, so do you think it is good for your health? should we eat? Should we eat uh, like um, spaghetti too often? Should we, should we eat spaghetti often? Do you think it's good for your health? Uh, Is it good for your health or if you eat too much of it, you will gain weight? <laughs> Ok, xin chào Huyền Trân và muộn không sao con. OK, OK Ruby, you can leave now. OK, see you on the next lesson. OK, bye. <laughs> OK, OK Ming. So, okay, thank you. Thank you for sharing. <laughs> thank you, Ming. <laughs> Có quiz nha các bạn. Trời ơi, để yên cho cô trả, để cô hỏi các bạn nào. Có quiz yên tâm. Trời ơi. À đấy, hôm trước cô gửi bài tập về nhà cho các con. Cô đã viết rất là chi tiết là mình sẽ điền tên của các con, điền họ tên của các con thì cô mới biết là bạn nào luôn. Thế mà có bạn điền tên luôn tên của cô. Thế cô biết là bạn nào gửi bài hả? Bạn nào điền tên là Lê Trần Thiên Hương. Đây cô cô mở cho mà xem. Đây, cô nhận được bài các bạn này nhé. Ờ, cho cô. Cô không biết bạn Lê Trần Thiên Hương là bạn nào đây các bạn lê trần thiên hương đây trời ơi bạn thành an này lê thành an này Bình viết huy trường này bạn bùi mai mai nộp bài cho cô này bạn là mai anh em này lê ngọc thảo ờ, à, bạn là gia hân này bạn reina này đấy lại cũng bạn lê trần thiên hương nữa <laughs> và có bạn đức an bạn lê minh hoàng đấy có mỗi bạn mấy bạn đấy nộp bài cho cô thôi trong đấy có hai bạn tên là lê trần thiên hương <laughs> không biết là bạn nào luôn ok cô xem điểm xin nhá <clears throat> bạn này thì không biết này Thành An được 6,7 này bạn ờ, Trường được 7,8 ờ, bạn Lê Ngọc Thảo có vẻ là uh, làm chưa được tốt lắm đúng không con được uh, 3,6 bạn Emma làm rất là tốt được 9,7 này bạn Mai Mai được 7,8 bạn Đức An được 10 luôn giỏi quá trời ơi 10 trên 10 ok và bạn Lê Trần Đức Hương nữa và bạn Gia Hân được 8,6 à, bạn Minh Hoàng được 3,9 ok rồi những các bạn nào mà điểm mà dưới 5 ấy là cần cố gắng hơn một chút nha nhưng mà cảm ơn con là đã nộp bài cho cô ok mặc dù hơi ít nhưng mà cũng đã có bạn nộp bài cho cô rồi ok rồi bây giờ cô cần một bạn nữa lại nói về cho cô uh, your favorite dish nha ok anything làm ở đâu vậy cô thủy tiên à con cô ờ, up cái bài này ở trên zalo ở trên nhóm zalo ấy không con còn không biết đó hả chắc là bố mẹ con bị bị uh, ờ, thôi mất cái tin nhắn đấy thôi con ạ đấy các con có thể lát nữa cô gửi lại cũng được con thể làm rồi cô sẽ chữa đỡ con nha ừ, ok Hoàng Giang hả con Hoàng Giang viết luôn hả con có nói được không Hoàng Giang nhá cô gọi con nha <coughs> What is your favorite? Dạ vâng. Dạ. My favorite food is pie, apple pie. Em con nói hơi bị ồn gì? Giang nhỉ? Dạ vâng, em vẫn đang học. <laughs> ok, con sẽ nói nhanh nha. Pie đó. Yes, pie, apple pie. I don't think I've, I've tried it before. Okay, tell me. Does it look like this? No. Cô biết rồi, cô biết bánh dứa Đài Loan đúng không? phải bánh chứa đấy không phải là cái này không ôi bên con ổn quá giang ơi cô, cô tạm tắt mic của con đi nhá em em cô nó chán giờ tí nhá ui thấy chưa mấy cô này làm sao ý thì cái bánh dứa này nói không lót được <laughs> trời ơi rồi ra ngay lát nữa mà chỗ con nó nó nó đớt bỡ, bớt ổn hơn thì cô sẽ gọi lại con nha ok rồi bây giờ cô cần thì bạn bạn có vẻ là muốn muốn nói lắm rồi đây cô gọi con à, Lê Bùi Đức An ok rồi được rồi con Hello, teacher. Okay. My so every every favorite <laughs> hmm. is hmm, ah, it's a, a people friend. It is what? This this is <coughs> this is chicken fried. Uh, what? You right. My favorite, my favorite regional food is chicken fried and fried chicken. Yeah. Fried chicken. Okay, we mm. say fried chicken, not chicken fries. Okay. Okay, fried chicken and what? And what else? i mean Okay. So why? Why? Why? Why? Why? I very love not chicken food, fried fried chicken because Hmm. It's very crunchy. It's very delicious. Oh, ah, Sometimes I wait. Sometimes I wait to the at mm. before. So oh, I can serve all chicken in there. <laughs> and, make me in the traditional no food in Vietnam. Yeah. I also okay. eat. I always eat it in the breakfast. Okay, you often eat banh for breakfast? Okay. Yeah. So the filling is also chicken or um, what what type of filling do you have inside the, the bami? I like egg. Egg, yeah. And some pate. Oh, I don't like pate. It's, right. it's very creamy when you bite into the bami. <laughs> you I don't, don't like pate. Hello. I'm here. I'm here. still here. Con không bật mic được. Sao bật mic được? Cô tắt mic các con rồi. <laughs> OK, Đức An, you can you can continue. không biết vì sao mạng của bên cô nó cũng hơi có vấn đề. Nó chậm quá. Ok, các con nghe thấy cô không? Có chứ nhỉ? Đức An tắt mic rồi ok hello hello đây cô đây in some I always like Brazilian energy. Mm. Sometimes I like uh, our traditional Vietnamese food. Yeah. Dạ. Like uh, I give noodle soup. You know beef, they are very delicious. Mm. Beef? very. Mm-hmm. So you vegan. mean pho? You mean pho? Yeah. Oh yeah, very good. Traditional food of Hanoi. Yeah. Yeah. Okay. Um, you know, in breakfast or a in a lunch or in a dinner, we can eat pho. Mm, yeah, of course. I think we can eat pho. uh, any time in the day. It's also suitable. Okay. Mm-hmm. Okay, thank you, Đức An. Do you have anything else to share? That's it? Oh. <laughs> okay, thank you, An. Okay, thank you. <laughs> Rồi, cô cần một bạn khác. Đâu, bạn nào? Bạn Huyền Trân đúng không? Bạn vào, ờ, bạn con con vừa mới vào đúng không? Cô gọi con nha. À, Nguyễn Thị Huyền Trân you have something to tell everyone about your favorite food? Không là của cô nó. Con nghe tiếng ạ. Okay, so what's your favorite food, Chen? Are you there? Okay, you can turn on your mic now. Con không nghe tiếng không nghe thấy tiếng à? Con nghe thì cô nói không? cô có nghe thì con đấy không ạ không nghe thì cô sao con trả lời được cô vậy <laughs> ok tại à. vì con nghe được nó cứ chập chờn à thế hả nghe... ừ, hôm nghe nay cũng thứ năm đấy ok được rồi cô biết rồi thế lát nữa cô gọi lại con nha ok rồi bạn Hoàng Giang bánh dưới Đài Loan đâu nào bánh dưới Đài Loan không nữa <laughs> yeah. <laughs> Okay, uh, I'm ready to listen to your story. So is this your favorite food? Yes. Mm -hmm, taste. Okay, how does it taste? It tastes um, a little bit sweet and a little bit salty. Okay. So how does it feel when you bite into one of these? Um, it's crunchy. Crunchy, Yes. Okay. Crunchy? Yes. I don't think so, but the filling, the filling, the pineapple, I think is not crunchy. It is soft and a little bit chewy. Yes, but um, I feel it's crunchy. Okay, so have uh huh. So have you, you ever made one of these? No, my mom Yes, my mom. Your mom made it? Yes. Uh-huh. Okay. So is it taste but does it taste better than store bought? Maybe. <laughs> okay. Everything our mom makes is much more delicious. <laughs> Okay. Okay, so uh, you have anything else to tell me about uh, this type of food that you like? Mm, no. No. Okay. Thank you. Thank you. Ok. Được rồi, mấy giờ rồi? Cô sẽ còn class dojo luôn nhỉ? Trước tiên thì cô sẽ chữa cái bài này trước nha. Ok. Có không biết là có đủ thời gian không? Hơi bị dài. Thôi được rồi. Cô nghĩ xem nào. Uh, ờ, 15 phút cuối chúng ta sẽ làm à, làm cái quizzes không phải class dojo bây giờ cô cần một bạn nữa nói cho cô về uh, your favorite food ờ, được chưa ok liêu minh quân nha liêu minh quân nha có vẻ là rất muốn nói rồi ok <clears throat> hello hello again remember you yeah remember you too miss me yeah miss you <laughs> okay miss you too <laughs> So what is your favorite food? Um, for dinner, um, lunch, or dessert? Mm -hmm. Dinner, lunch, or dessert? Um, something uh, I mm-hmm. like mm, eggs. I like eggs. Like eggs? Yeah. But, but it just it's just an ingredient. I need like a dish. Like um. A... Um. Uh. Actually, I like pizza. You like pizza? Oh. Yeah. yeah of course. Italian food really comforts me. Yeah, bạn nào đang vẽ lên trên này đây? Uh, I don't know. Oh. I don't know. Okay. Pizza. Tell me, why would you like pizza? And and what kind of pizza do you like? The I mean the flavor and the toppings when you have on pizza? Okay. Yeah, um, I like pizza because it's it's very good and this this is the best that I eat pizza on my birthday and it's very oh. good. Yeah. There's have a sausage mm, sausage up there. Sausage, yes. Yeah. And then some mushrooms. Mushrooms. Sausage and mushrooms. So um, uh, is was there a lot of cheese? A lot of cheese on the pizza. Yeah, cheese. Ah, I like cheese. cheese. Yeah and it's very you can what what what is the word string um it's stretch right it's stretch um its cheese is in hot it's very stretched and it's so delicious when i eat it okay but do you think it will get you fat no <laughs> no no oh. yeah i eat i eat my best pizza on my birthday Ooh, when is your birthday? Um, in fourth, 11. Fourth? What? What's the month? What is the month? Fourth in November. In November? And what's the date? Um, well, let's see. Date? Let's, I have birthday in uh, in fourth November. Fourth? Yeah. Of November? Mùng 4 tháng Yeah. à, à, vừa vừa vừa qua luôn hả vừa qua sinh nhật con luôn hả yeah oh, okay happy birthday happy belated <laughs> okay. Thank you. Okay, thank you too. Thank you um, much for sharing. <laughs> okay. các, các bạn nào muốn nói nữa không? Các bạn nào muốn nói nữa không? <laughs> Nếu các con muốn nói thì chắc chắn là cô sẽ cho các con nói rồi, sẽ dành thời gian cho các con rồi. Ok. Um, bạn nào nhỉ? Khó đấy. Cô gọi con chưa nhỉ? Nói cô gọi con đọc thôi đúng không? Rồi, cô sẽ cho con cơ hội để nói về món ăn yêu thích của con nhỉ. <laughs> Ôi, cuối cùng. Cuối cùng. OK, so what is your favorite food? My favorite food is burritos. Burrito? Yes. Oh, okay, how do you say burrito? Okay. Yes. Is what, what kind of cuisine is that? What is it? Where is it from? Yeah, from Mexican. Yeah, yeah, from Mexico. Okay, it is a Mexican food. Okay, so yeah, but I don't think it's very popular in Vietnam. So why do you like it? Look at healthy that all meat don't have salad or any vegetable in there or meat. Okay, so we have meat, but I think there is corn. Corn in the burrito, do you think so? I never choose any bur <laughs> burrito, have anything in that. It's meat. Hmm. okay. I, I so what's your that. favorite flavor? What do you have in inside the burrito? We have meat, mm -hmm. cheese, cheese, yeah, and meat. Meat, cheese, and meat. <laughs> okay. Yeah. Ừ. Anything else? Cô ừ. không thể mở cái ảnh để lên được ấy. Sao ấy? And more meat. Đấy quá. And more meat. So yeah. you you you you are you like meat very much? Yeah, I love it. That you love it? yummy. Oh, yummy. Okay. Um, but do you eat burrito in a um, restaurant or do you made it at home? Uh, I eat burrito at restaurant. Okay, in a restaurant. Can I ask you the name of the restaurant? Maybe I can try it sometime. Oh God, I forgot it. <laughs> but you're in Hanoi, right? No, I in Viet. à no in thành phố Hồ Chí Minh oh right I don't know if there is any like good burrito restaurant in Hanoi okay I hope you can help me but you're in Ho Chi Minh City so woohoo no chance okay thank you thank you <laughs> okay burrito đã bạn nào ăn cái món này chưa có ăn bao giờ chưa nhỉ nhớ lại xem nào hình như là cô đã ăn rồi nhưng mà nó có vẻ cô không biết là hôm đấy cô ăn có đúng không nhưng mà có vẻ hơi khô so với cô mm. okay a little too dry for me but if there is cheese or some kind of sauce I think it will taste much better okay burrito món này rất là nổi tiếng ở Mexico nha okay đấy mạng của cô nó chậm sao ấy bây giờ cô nhấn vào ảnh nó mới ra này đấy không biết là trong này nhân những cái gì đây có mở được ảnh này to ra không nhỉ <gasps> oh my gosh what is this okay so we have rice and meat and I think some kind of salad like avocado inside this burrito. Okay. Okay. So we can have any type of filling in this type of food. Okay. Rồi, cô nghĩ là chúng ta đến giờ ờ, làm ờ, quiz rồi đấy. <laughs> rồi ờ, cô sẽ mở nha mong là cái mạng hôm nay nó không bị quá chậm để các con có thể làm được mong fingers crossed cô sẽ gửi cho các con cái đường link này vào chat nhà lúc nữa bạn nào mà muốn ờ, nói nữa thì cứ bảo cô cô sẽ cho cô sẽ cho ờ, cơ hội để nói <laughs> ok nếu như các con không thể vào được đường link thì con có thể vào trên điện thoại thông qua cái đường link là joinmyquiz.com à, enter the code hmm. <coughs> ok Đấy. cô cần một bát súp gà ngay bây giờ comfort food 15 bạn đã ở trong lớp rồi, đã ở trong quiz này rồi. Chúng ta vào tiếp nha bạn nào mà chưa vào được nhóm Zalo thì cô thấy là thầy Vương hình như vừa để cái link đó ở trong chat các con có thể uh, mượn máy của bố mẹ nhấn vào đó <clears throat> hoặc là copy đường link thế nào ấy đấy về máy của mình là được nhá thầy Vương có thể gửi lại cho các bạn Ok 23 bạn đây rồi trong khi đợi trong khi đợi các con vào cô sẽ xem tỷ số của trận Việt Nam Nhật Bản các con đoán đi con đoán đi. cô không biết các con có nghe bố mẹ nói chuyện hay là xem TV không nhưng cô không biết cô không biết về cô cô sơ rồi cô thấy là ngoài kia cũng ổn lắm nhưng cô không biết tỷ số là gì nào đoán đi các con nhắn trong uh, chat đi <laughs> so what do you think is the score <clears throat> see Vietnam and Japan. Một không á con? Bạn nào Đức An bảo là một không à? Một không thôi á? Really? Ok, cô enter tìm luôn. Hết chưa nhở? Ok, xem nào. Hmm. Livestream. Chả nhẽ giờ cô lại bật livestream cho các con xem. Một không thôi á. Results. đến phần đâu nhỉ hmm, một không Nhật Bản à thôi cô nghĩ thế là Việt Nam cũng ờ, tốt lắm rồi đúng không mà đã full time chưa nhỉ đã full time chưa hết giờ chưa các con 88 phút chưa hết giờ nhưng mà cũng cô cũng mong cái tỷ số này là tỷ số tối thiểu thôi chứ nếu mà thua đậm quá thì cũng hơi buồn đúng không ok 30 bạn đã trong lớp trong một cái quiz này của cô rồi thì cô sẽ mở nha các con phải hết nha có 40 bạn trong lớp cơ mà mà sao có 30 bạn vào quiz của cô là sao <laughs> tội Việt Nam quá chưa hết cô ơi <laughs> cô nghĩ là cái ờ, trận hôm nay mà kể cả có thua hay thắng thì cô nghĩ là mọi người vẫn sẽ thấy là đội Việt Nam rất là cố gắng rồi đúng không có khi là tối nay mọi người lại đổ ra đường đi chứ bởi vì Việt Nam là một cái đội rất là giỏi mà đã từng vào World Cup rồi mà nên là mình mà đá được một không là cũng rất là tốt rồi ok thì cô sẽ start quiz này luôn nha à nhá ok wow music are we chilling right now nghe rất là low fi Okay. Nice job. Okay, very good. remember to keep the streak so you can get the chance to be on top. chưa vào được cô gửi link vào đây nha có thể kịp vào nhé Oh no Mạng có vấn đề hay sao ấy Quang có đang chơi được không? Cô sẽ phát wifi để cho đỡ bị nếu có một bạn nào đấy giữ được streak và trả lời nhiều hơn bạn ra một câu thì có thể là <laughs> bạn ấy sẽ <laughs> bị xuống và con và đó sẽ được lên thứ hai đấy hey lên minh Kỳ ơi làm nốt nào bạn nào tên là squid game cô chưa xem squid game không biết có hay không Whoa wow wow wow wow, Sao hả con Tina ơi? Con làm xong rồi nó bảo là chưa xong. <laughs> con không. Ca <laughs> này khó ấy con ạ. <laughs> thì con làm nốt đi, nếu con chưa xong thì con làm hết. Để cô xem con ở đâu rồi. Đây nè, con vẫn còn một câu chưa làm đúng không ạ? Tiên có thể là mạng con nó yếu ấy, nó chưa nó chưa update được ấy wow con làm hết rồi mà mới nào vẫn để là con chưa làm một câu Trời ơi <laughs> con thử lốt lại trang xem ok yeah boy <laughs> bạn Kim Du rồi bạn nào cho cô biết tên thật của con được Nhất bụi Con không thể vào được Trời ơi Con vào bằng ờ, bằng ờ, thiết bị gì thế Máy tính hay điện thoại <clears throat> Thả quân Ok Tôi nghĩ là bạn Giang sẽ đứng đấy đấy <laughs> giờ rồi ok cô sẽ dừng cái trò này ở đây nha Việt Nam thua cô biết rồi con vào máy tính á quân vào máy tính đúng con thì con sẽ vào bằng cái quiz bằng cái đường link này con nhấn vào xong con đăng nhập con đã vào được <laughs> ok rồi chắc là cô sẽ phải hẹn bạn quân ờ, buổi sau sẽ cho con làm lại quiz thôi bây giờ cô sẽ phải dừng quiz nha các bạn này cái nhạc này nó nó chiêu quá con nó rất là phù hợp với cái thời tiết này đây okay, I'll end this here okay. rồi có phải chúc mừng bạn là Kim Du đúng 15 câu lại còn đúng liên tiếp ok very good rồi cô sẽ xem cái bảng à, tổng sắp này nha Kim Du này Phạm Hoàng Giang thứ hai Tina ấy mặc dù là máy tính con là chưa là một câu nhưng mà cô thấy là con cũng đứng thứ ba là rất là tốt rồi ok em á mình chỉ chúc mừng con minh anh ph là bạn nào không biết nha quyên lê ngọc ánh và Colin ok new boy in class ui bạn đức an phí quá Thế nữa thôi là trong top 10 rồi ok chúng ta sẽ cố gắng lần sau nha rồi cô sẽ đi qua cái câu này à, thủy tiên làm hộ cô câu đầu tiên nào ha uhm, bạn đi nhanh nhé nói giúp cô đọc giúp, giúp cô câu này my sister always cooks horrible food we cannot tell her as it will hurt her feelings Ô, nghe câu này nghe câu này nó hơi hơi buồn nhỉ chị của tôi nấu thức ăn horrible được ngon lắm đúng không? Tôi không thể nói vì sẽ làm tổn thương cái cảm xúc của em. Oh my <laughs> god But, but for me, if I were this sister, I would prefer a truth, the truth, not a lie. Okay. yeah. <laughs> For the truth. Okay, thank you, Tina. Okay, next one. Bạn nào nói giúp cô ấy? Uh, bạn um, Thanh Thư. Đọc giúp cô câu này cô hay answer ra không không cần hide cô chỉ cần con đọc giúp cô thôi thế thanh thư có đấy không con vậy cô gọi con mà cũng không được à alo thư ơi thế rồi không thấy bạn thư đâu cả bạn lê ngọc ánh hộ cô câu này với ừ, bạn lucky à <laughs> ok Timmy and Tommy had vanilla vanilla vanilla ice cream. Um, vanilla ice cream as dessert after ah. they dined in at a fancy restaurant. Okay, right. Câu này nghĩa là gì vậy con? Timmy và Tommy đã có một uh, đã có một cây kem vani. Cái, cái từ hát ở đây mình không dịch là có, mình dịch là ăn nha. Ok, Timmy và Tommy đã ăn cái kem vani ờ, để dành cho món để dành cho bữa tráng miệng. Sau sau khi họ đã ăn xong tại một nhà hàng. Nhà hàng fancy là gì? Nhà hàng sang trọng. Ừ, ok, fancy là sang trọng. Ok, thank you, thank you, thank you. Thank you Ngọc Ánh. Thank you Lucky. Bạn uh, Dũng đâu rồi? Bạn Dũng là bạn nào? Có thể là đọc giúp cô câu ba được không cô sẽ gọi lần lượt trên dưới đấy nhá <laughs> Dũng ơi is red được, em thưa cô là as they were not really hungry they, they the girls only ate bread with chocolate spread Okay, as they were not really hungry, the girls only ate bread with chocolate spread. Nghe câu này, nghe câu này rất là vần đúng không? Ok, bread and spread. Ok. Rồi, câu này nghĩa là gì hả con? Dũng ơi. Không biết. <laughs> Không biết hả? Ừ, I don't know. Con học lớp mấy? What class are you in? I'm class 4. Ok, con đã học lớp 4 hả? Ok, thank you. Thì cô sẽ dịch cho con nha. À, bởi vì là họ không quá là đói nên là uh, các cô gái này chỉ ăn bánh mì uh, kèm với sốt sô cô la ở trên thôi. Ok, rồi cô cảm ơn con. Next one, we have Đào Khánh Linh giúp cô câu tiếp theo là câu số 4. Ok. Chúng ta nhanh nha. Khánh Linh. Câu là you must peel, peel the pineapple skin before you eat eat, eat it. Eat it. Eat it. <laughs> rồi, thì mình không đọc lại. Đó, 500. Okay, you must peel the pineapple skin before you eat it. Bạn phải um, gọt vỏ quả gì nhỉ? Quả dứa trước khi mà bạn ăn đúng không? Mình không thể ăn vỏ dứa đâu rất là cứng. Ok, cảm ơn Khánh Linh. Next one. Sau bạn Khánh Linh là bạn uh, Minh Anh. Minh Anh không bốn. Ok, con đọc giúp con này với. To get a perfectly cooked curry, you must stir the gravy evenly. Ok, cái từ này mình sẽ đọc là cooked. Cooked. Cái âm ed mình sẽ đọc là âm là âm chữ t các Là cooked. To get a perfectly cooked curry, you must stir the gravy evenly. Để mà có một món curry, món curry được nấu hoàn hảo thì bạn phải đảo cái nước sốt thật là đều tay. Ok, thank you Hành Linh. Next one, Hoàng Anh Tuấn. Con có đấy không con? Hoàng Anh Tuấn 39, số 39 Chắc là số thứ tự trên lớp của con đúng không? Con có đấy không? làm giúp con câu này với Con có Ok Tên này cậu không biết đọc, đây là tên riêng Amir, maybe Con cứ đọc thôi Ok Một mic lại con nhau Đọc câu này đúng không cô? Đúng rồi con Emir used a sharp knife to chop the onion. Okay, Amir uses a sharp knife to chop the onions. Okay, bạn này làm gì con nhỉ? Con lại tắt mic rồi. Bạn này làm cái gì á? Bạn Amir này bạn ý làm gì? Nói giúp cô nghĩa ở câu này được không? Đâu rồi? Hoàng Anh Tuấn ơi. Ờ. <laughs> ok thì có giúp con bạn này bạn ấy dùng một cái con dao rất là sắc để có thể băm hành tây ok ôi ôi cô đói quá cô chưa ăn tối rồi con ạ ok <laughs> câu số 7 bạn Trần Minh Dung giúp cô câu số 7 nha yeah. Okay, can you read this one for me? People know, know People nowadays Nowadays, you reach to your people nowadays so use rich. Last longer. Mm, okay, people nowadays will uh, use fridge to store food so it will last longer. Okay, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ dùng tủ lạnh để mà có thể giữ trữ thức ăn và sẽ lưu được lại lâu hơn đúng không? Okay, cô cảm ơn con. Next one, number eight. Bạn Bảo Quyên. Đấy, cô thấy là gọi từ trên xuống có vẻ dễ hơn. <laughs> Bảo Quyên đâu rồi con có đấy không? Yeah. Dạ. <laughs> Okay, can you read this one for me? It was a perfect day to have a barbecue. Barbecue, yeah. Lindsay. Lindsay con sẽ đọc tên bạn này Linh. gì Lindsay help her mother to grill the chicken okay so what does it mean what does it mean grill what does grill mean you know grill là gì nhỉ grill là nướng nha okay yeah. Kill mà đồ nướng mà đúng không okay bạn Lindsay bạn đã giúp mẹ của bạn ý nướng gà wow okay. I think it will taste very good. Okay. Next one. Thank you Bảo Quyên. Bùi Mai Mai nào. Bây giờ cô mới gọi con này. Mai Mai ơi con có đó không? Hello. Mai Mai. Con đâu rồi? Đâu rồi? Cô đang gọi từ trên xuống. Ok. Cô gọi tiếp bạn cô Nam. <laughs> con còn đấy không? bạn nào đang nói Una đúng không ok con nào giúp cô câu chỉ được không bạn tắt mic hết rồi bạn Edward Newgate xem nào <laughs> hello <clears throat> Edward Edward Edward nghe rất giống tên tên của cái phim uh, tên của nhân vật Macaron trong phim ờ, gì nhỉ? Quên mất rồi. <laughs> ok, Edward, trời không có bạn nào trả lời cô, hữu nghĩa vậy. Nhanh nhất các con nhé. Chúng ta cũng quá giờ rồi. <laughs> Trời ơi, không có bạn nào, nào trả lời cô cả. <laughs> hữu nghĩa, con cả đấy không? Nàng gọi xuống cuối thì không có bạn nào trả lời cô luôn. Lê Bùi Phương Anh. Lê Bùi Phương Anh. Anh có đấy không? là vừa mở mic ra trời ơi <laughs> liều minh quân liều minh quân lúc nào trời ơi rồi quân ơi đây rồi ạ ok ok rồi certain. Halim took a big bite of the burger. Halim. Okay, Halim took a big bite of the burger. Halim đã cắn một miếng rất to vào cái miếng bánh burger. Okay, cảm ơn con. Con làm giúp cô cô 10 luôn à? Bạn Quân. Con có vẫn bật mic đúng không? Vâng ạ. Ừ, cô 10 luôn. My father prepared his favorite salad and put in a big bowl Okay, my father prepared his favorite salad and put it in a big bowl. Okay. Ôi, cô cảm ơn Quân. Cô cảm ơn con. Bạn là đăng minh giúp cô với. Câu số 11. Gọi bạn Kim Su. <laughs> Đâu rồi? Phan Nhật Đăng Minh. ơi, không có bà trả lời cô. Bạn Kim Du à, sao cô không bật được mic của con nhỉ không biết vì sao ok các bạn nào muốn trả lời cô không thế cô kéo xuống cuối rồi ok bạn Quỳnh Ngọc câu 11 giúp cô với okay number 11. so. She was so. Hungry. Uh -huh. She was so hungry. She could eat four plates of noodles. Ôi quá đói đến mức cô có thể ăn bốn cái đĩa mì. Ok, rồi bạn Bùi Mai Mai mẹ cô gọi mà chưa trả lời cô nhá. Cô gọi lại này. Câu số 12. Mai Mai. Mic rồi, nhưng cô chưa nghe thì con nói. Jacqueline asked her sister to boil the water before mm -hmm. putting in the spaghetti. Okay, yeah, you mm-hmm. have to boil the water before putting in the spaghetti. Okay, thank you, Mai Mai. Rồi, các câu cuối cô sẽ giúp các con nhé. Okay, we must chew our food before swallowing it. Of course, chúng ta phải nhai trước khi chúng ta nuốt. Next one. They mix the ingredients together in a big pan before cooking it. Okay. Câu này các bạn trả lời rất là đúng nè, rất là chuẩn. Okay, phải trộn. Mix nghĩa là trộn, phải trộn các nguyên liệu trước khi mà chúng ta nấu. And last one, Lima pours the apple juice in a jug before serving it to her guests. Các bạn có biết jug là cái gì không? Con không biết là cái này nó có phổ biến ở Việt Nam không nhỉ? Cái jug là cái bình. Đấy như cái này này. Chắc là nhà các bạn nào cũng có đúng không? Đấy, đây là cái jerk nha. Hình dáng nó như thế này, chúng ta sẽ gọi là cái jerk. Thế. Đó, ok rồi. 9 giờ 10 phút rồi. Cảm ơn các con đã tham gia <laughs> buổi ngày hôm nay cô có vẻ nó hơi bị lấn giờ một tí nha. Ok, nếu các bạn nào mà chưa làm xong bài tập về nhà đã con hãy làm nốt rồi chúng ta sẽ đi ngủ sớm nha. Ok. Um, mở mic cho con như thế nào được cũng quên mất rồi. Uh, uh, ta, ta, ta, ta. À. ok rồi ui các con đừng xem màn hình nữa thầy vương ơi sao các bạn được xem màn hình nhỉ <laughs> ok good bye see you on sunday and remember to do your homework OK, goodbye các con không xem màn hình nữa trời ơi bye nice talking to you today. Okay, goodbye, goodbye, good night. <laughs> Rồi, bài tập của bạn là đây. Rồi đất ơi. Bye. <laughs> ok, thầy Vương tắt giúp cô nha.